bạn like video của mình đã được 500 like mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn mỗi bạn là 200 thỏi vàng nha các bạn nhớ là xem video càng lâu thì tiền trúng càng cao nhé và nhớ là được các bước nha giờ thì tới cái chuyên mục uh, chốt kiếm bộ quay clip trước nha thì clip trước của mình thì được uh, hơn 7k 7 view và 286 like uh, không đủ 400 like hay 500 like gì đấy thì mình vẫn sẽ tặng cho hai bạn may mắn nha thì mỗi bạn là 100 thỏi vàng để ăn ủi nha thì các bạn xem video của mình ấy thì nhớ là đủ các bước để cho đủ với ờ, chỉ tiêu cho mình nha anh em ơi cảm ơn em rất là nhiều bây giờ bạn đầu tiên chúng giải chính là bạn uh, Kajiba Ahioko gì đây chắc là edward online các bạn ạ bạn thứ hai đó chính là bạn đen Huy nha thì mấy bạn ở bên Romin thì mình sẽ trao giải là bằng thẻ hoặc là ATM với gì đó nha chứ mình không có vàng ở bên Romin anh em à rồi bây giờ thì à, đến với cái clip ngày hôm nay thì các bạn đang thấy ở trên màn hình đó chính là một cái con hàng siêu phẩm trái đất ở bên ngọc rồng xa thì à, cụ thể là cba 2 nha thì đi là curio thì con hàng này thì nó à, như thế nào thì nó là quả cầu kinh kỳ gần 200 cổ nha các bạn nó sửa một xe quả cầu kinh kỳ 24 rồi sẽ đánh mỗi nít mỗi món nha tức là 8 sao đấy thì gọi là set uh, Kirin full 8 sao thì sẽ có cầu kinh kỳ ở bên ngọc rồng uh, à, thì rất là bá luôn và cả trang uh, à, Hachijat thì nó tăng tan bóng tối khá là nhiều luôn đấy đó kiếm uh, Yamasu thì được 16 phần trăm cộng thêm bét hỏi lăng thì được uh, 19 năm số đánh quá bá luôn đấy ngoài ra trong clip thì còn một set Suhoku 8 sao à thấy không thì mỗi món đều là 8 sao 24 là số đánh nha thì cái set Sunku bây giờ ấy là một trong những cái uh, à, set mà phải nói là rất là phế các bạn tại vì set Goenki nó quá là bá luôn nếu mà so sánh á, thì mình chơi thì mình sẽ chơi set quả cầu kinh kinh ngon hơn rất là nhiều nha các bạn nó bao cầu kinh được gần tâm tâm 80 triệu trong khi uh, set Kirin 8 sao thì chỉ có được uh, lột set cô 8 sao ấy thì chỉ có Kame được tầm khoảng là 70 80 triệu thôi nó không ăn được boss nha thì nó hồi nhanh thì điện tử con này thì nó cũng khá là bá luôn à, cải trang bởi con cu thì cũng uh, khá là bá luôn đấy bởi con cu 19 phần trăm khá là ngon rồi thì uh, trong rương nít này thì uh, cũng có mấy món uh, sách uh, gyro nhưng mà không đủ sát tại vì là nít này không ốp lên 120 tỷ ấy nên là để là thôi ngoài ra thì còn có mấy con bé uh, ờ, bệnh viện các thứ này rồi quả có quả cầu pha lê đấy thì đồ thì mình đã giao dịch qua một clip khác để xíu đó mình sau cho bạn xem nha con hàng này thì uh, với giá là 5 triệu uh, 555k thì uh, anh em có thể mốt con này về hiện tại thì con hàng này đang được rao bán với giá là 5 5 triệu 555k nha anh em anh em nào thích thì có thể liên hệ ngay Zalo của mình hay là Facebook để mình bán cho anh em nha cửa hàng này thì à, mình thấy khá là ổn đấy rồi thì à, hiện tại thì admin đã fit tool rồi thì tí nữa thì mình sẽ đi uh, à, sandbox cho các bạn xem vài đợt để xem giá trị con hàng này nha đấy ok thì uh, bây giờ mình sẽ đi test dam thử cho các bạn xem nha thì con hàng này thì nó còn minh kêu vào boss đấy các bạn vì min dam là nhỏ nhất là 180 cũ nha đấy còn uh, lâu lâu thì nó lên được 200 triệu luôn thì đó là chuyện bình thường mình tới phân bó cho các bạn xem nữa nha còn tới một nhân ấy thì cái, cái quả bên kia nó không chính xác các bạn ạ và tới phân cơ tí chiếu nữa thì mình đi xem mình tới cho các bạn xem cho nó chính xác ha dạo này là tu nhiều quá nên là khá là khó để xem mất các bạn nhưng mà hôm nay thì nó đã hết tu rồi xem rất là sướng luôn tí nữa mình sang thử cho bạn xem vài được ha ok thì sẽ đánh là gần 1 triệu 115k à, nhá đấy quả cầu này thì chuyển quả cầu thì nó sẽ tính đam nha các bạn ở coi ui ôi 119 triệu à cũng khá là ngon đấy 119 triệu ờ, vô con mộng nhân nha và vô boss thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều tại vì mộng nhân nó có giá các bạn ạ rồi bây giờ mình sẽ test test ờ, cái uh, ờ, xét ha rồi để mình uh, thử các bạn xem thử là các bạn nick này có đáng để các bạn bỏ tiền ra các bạn mua hay không nhá ok địa chỉ của Kame 31 triệu nếu như mà có nền tảng 150 phần trăm nữa thì nó qua nó con Kame tầm khoảng là 80 triệu bạn nhé 80 85 triệu thì mình thấy nó cũng khá là sida rồi thì à, đây là cái thành quả của cái thanh niên mà đi săn bớt chỗ bạc này nha thì à, thanh niên này sang những cái món đồ này á là đã bán hết mấy món đồ kiểu như là nhẫn hay là gan hay là đồ rồi tại vì là nó có quá có giá trị thanh niên bán hết luôn cho nên là sang 3 ngày các bạn 3 ngày thì được cái số đồ này thì à, nó còn có một cái số lượng nhẫn gan và radar nữa nha đấy đồ 76 7 sao nữa thì đây chỉ là cái phần mà đi sang bot uh, à, con uh, gì nhờ mình quên mất tiêu rồi à con xin hoàn thiện ở bên võ đài siêu hung các bạn đó boss xin à, xin một hai ba đấy đây thì rất là nhiều đồ luôn các bạn xem này nhá đây là những món đồ à, nó còn cái nhiều gấp 3 lần như này nữa nha các bạn 3 ngày đấy thì cái này tóm gọn là trong vòng 3 ngày á, thì xây được gấp 3 lần cái tuần này thì có cả trăm rưỡi nha mấy món đồ như là nhẫn này rồi gan thì bán hết rồi tại vì nó có có quá là có quá là nhiều người mua thì còn những món này thì mượn sau cho anh em xem nha đấy xanh 3 ngày thì được quá trời đồ luôn này anh em xem nhá trời ơi xanh 3 ngày mà hơn gần gần 200 món đồ 6 7 sao đồ thằng có thứ luôn thì trong này thì chỉ còn là cái giày một số giày đồ nó còn sót lại để mình review cho anh em xem luôn ha cực kỳ là có giá trị và cực kỳ đáng giá để anh em đầu tư một nick như thế này nhá anh em sang tầm khoảng là ba bốn ngày thôi là anh em gần cái trăm món đồ rồi khá là ngon đấy thì à, đồ ở bên ngọc rộng sao thì nó rất ít có cái đồ năm sáu sao mà thằng linh nha tại vì là ai benefit rồi bây giờ mình sẽ về nhà mình sau có đưa cho anh em xem này anh em xem thử là cái, cái số này trong này được bao nhiêu tiền ha sang đồ khá là ngon các bạn ơi các bạn nào có điều kiện ấy, thì cũng hãy đầu tư nick này về à, mình nhắc lại nha nick này lại có giá là 5 triệu 555k cực kỳ là ngon bát đồ các thứ đâu về các bạn chỉ ngồi các bạn sang bot thôi thì tí nữa thì mình sẽ thử mình sang bot cho các bạn xem thử là liệu rằng là các bạn mua về các bạn có, có quất được cái uh, có hàng này hay không nhá ok thì trong rương thì còn toàn là áo giày và quần thôi tại vì là gan như lại radar thì nhẫn ấy thì thanh niên bán hết rồi tại vì là nhẫn ở bên này là 400k một cái các bạn what được phát các bạn xem mượn nhẫn là bằng quyền tiền thôi gan bên này thì 100k một cái cực kỳ có giá trị luôn anh em nào ấy mà thích thì ờ, có đam mê sang sandbox ấy thì múc về thì cũng khá là ok nhá rồi trong này thì hơn ờ, hơn nick này là như là hơn 70 món đồ các bạn what được phát nó đưa cho mình mình cũng quả hồn luôn quá trời fuck mày xây nhiều vậy nó kêu tao mới xây có ba ngày thôi ba ngày mà nó nhiều như thế này á mình kêu ủa sao mà mày xây nhiều hơn như vậy đấy thì tí nữa mình cũng đi xem thử cho các bạn xem ha cực kỳ là ngon luôn anh em mà có điều kiện thì múc về thì mình thấy là xây boss thì bá cháy còn bỏ cháy luôn các bạn quá là ngon đồ nhiều quá bạn ơi nhìn mà lắp máy luôn đấy thì máy móc này chắc tầm khoảng 70 80 thôi vài đấy nhờ mình cũng không rõ nhá, tại vì là mình đâu có đi ờ, xây nào mình biết thì uh, mấy cái món đồ cháy đất ấy thì thanh niên kia lấy để fc kirin hết rồi còn đồ năm mới xây ra thì để đây uh, để sau chứ để bán đi bán rồi trời là vì là ít người mua những món đồ này nên như rất là nhiều luôn này trời má thì uh, đấy thì hôm sau thì chắc là mình đi mượn một ngày mình ngồi mình đi xem bó thử rơi được cái gì ha quá bá luôn các bạn đây trong rương thì quá trời dày áo và quần luôn đồ chế đất thì nó mua hết bạn đồ chế đất ở bên ngọc rồng sau rất là đắt nha tại vì là mấy niên kia kiểu thấy xét vào kinh kia ấy nó bá quá nên là đi mua hết luôn mua để về làm mấy sách con kinh nữa mình thấy là game này quá trời sách con kinh kỳ luôn đấy. bá bãi trưởng nó luôn ấy ok bây giờ thì mình sẽ đi ờ, sang boss cho các bạn xem nhá. thì ờ, đi sang vài đợt thử các bạn xem thử là nít này sang như thế nào ha ok thì bây giờ boss ra rồi mình đi tìm khu nha hiện tại thì nó không có tu nên là các bạn có thể đi tìm khu rất là dễ dàng luôn này các bạn cứ uh, ngồi các bạn uh, canh các bạn đi uh, sang thôi ok đi tìm khu nha mình thấy khu nào đông mình nhảy vô là mình ăn được không các bạn đấy khu 16 này Ui không có boss luôn à Như là mấy niên này bịp rồi Rồi ờ nhá thì các bạn cứ canh cho mình là khu nào nó đông đông các bạn nhảy vào Đông đông đông các bạn nhảy vào là các bạn có thể vào được khu boss à Tại mình có một nít nên là mình canh khá là dễ nhá hai nít thì canh nó khó hơn nhưng mà một nít thì canh khá là dễ Tại vì bây giờ tool lại bị khó nít các bạn Mới update phiên bản à, kia lên 13 này Ôi có boss luôn hay không à Vô khu cực kỳ dễ nha Các bạn cứ canh như mình thôi Các bạn cứ à, canh vào được khu thôi Ơ mình chưa kêu em cùng ngộ vào nó bom rồi à ui trời ơi sen một kìa ba sao thì ba sao ở bên ngọc đằng sau đắt hơn hai sao nha các bạn mình <laughs> nó được xin đánh đấy ok nhá xin một hai này rồi dịch chuyển quả cầu vui rồi bao nhiêu đây 181 triệu các bạn quá được phát ra được cái gan thằng linh trái đất luôn rồi xin một lít nha trời má mới sang lần đợt đầu tiên nó rơi được cái gan thằng luôn các bạn quá được phát quả cầu kinh kia là 181 triệu nha anh em bá 7 triệu luôn ui rồi xin một lít nha đấy anh em thấy không nếu anh em muốn thì là về anh em xây này anh em được trăm k rồi what the fuck nhân phẩm vải trưởng à bây giờ thì mình sẽ mày có cả cái cái sách xô cô vào mình đi uh, camera câu trời ơi chưa kịp camera luôn vừa camera xong chết luôn không ai được viên ba sao luôn thì thôi các bạn chữ là đưa đồ thôi nhá rồi đợi tiếp theo này thì mới update xong thì nó ra chức năng là kiểu hiện khung người với máu boss ở trong khung này các bạn bạn vô bạn xem thì mình thấy cũng khá là ok thì tiếp tục tìm khu thôi ấy chà chà mình thấy khu chín hơi đông nhờ vô thử coi có không không có boss nha thanh niên này cứ vào anh em ơi có như thanh niên cứ cứ vào kiểu này thì mình thấy cũng ngon ấy anh em cứ ờ, làm như mình như thế này nè là không có lo không vào được khung boss nha vì tại vì là mình thấy cũng khá nhiều người sang nhưng mà mình thấy là ok đấy rồi khu 10 nha khu 10 thấy đông này không có boss luôn anh em cứ thấy có đồ đông anh em mua cho mình là có thể auto vào khu luôn khu 9 này khu 9 khu 12 nhá anh em canh nhá 19 12 nếu không đông hơn này anh em vào nhá khu 12 nữa coi nghĩa chắc là khu 12 đấy khu 9 uh, ờ, thanh niên kia ao hết rồi rồi chắc là khu 12 có boss đấy các bạn vô ui sổ vô được luôn các bạn ơi 13 thành may đấy hơn đấy không thôi là xịt rồi thì xin vào hung 1 còn 180 ờ, triệu nhá Ok anh cái cùng nổ hai như cái này một triệu mốt số đánh các bạn trời má nhìn bá vãi trưởng thì kia quả cầu kinh kỳ rồi kìa làm gì vậy ui rồi quả cầu còn 2 triệu ui rồi quần thằng lên không hết kìa thanh niên nào có còn hai triệu em ai ngồi hơn vậy hai nay mình mình mình, mình clip cho được á mình mình cai mẹ đó mình xin mẹ cái cái nguồn thằng lên đang hết rồi ok mẹ con xin hai nha quả cầu này ui rồi quả cầu 176 triệu à hình như mình thấy không rõ bạn nó mờ quá giờ dạ thôi xin xin viên ba sao chứ không có đưa đồ luôn ok bây giờ thì mình sẽ đi à, canh mình mặc cô vô mình à, đi canh KS được cái à, món đồ này không nha mình sẽ cái cái con sen ba có đưa đồ không nha thì thường là nếu mà con một có hai con đưa đồ thì nó rơi con ba các bạn mà xu lắm nữa thì không rơi luôn nhưng mà lần này là con một rơi đồ rồi mình nghĩ cái này cao lắm nó ra liên ba sao thôi là thấy uh, ổn rồi ok giờ thì cứ canh dịch chuyển mà đơm bó thôi nếu không được thì thôi nhá hên xương mà các bạn không được thì thôi ok sen ba này 180 triệu 170 triệu dịch chuyển này bây giờ cứ đợi thêm quả cầu sẽ út sụi bom kìa what the fuck trời ơi bom như cua vậy ui không may được luôn rồi không quả cầu không quả không không ca me kiểu các bạn ạ à. rồi giờ tiếp tục đi sang nhá rồi anh em ơi bây giờ tiếp tục đợt tiếp theo này thì khu 7 không có boss mà nó làm sao ra 16 thằng ảo thật các bạn rồi, tiếp tục tìm khu nhá mình sang nốt đợt cuối cùng rồi mình sẽ đăng video cho anh em xem thì uh, nick này với giá 5 triệu 555k sang boss một ngày thì nó rơi được tầm khoảng uh, bao nhiêu món đồ đó các bạn ok ghi thành quả bot nhá cho anh em xem thì đầu game mình mình rơi được cái ờ, gan thần linh trái đất là được 100.000 là easy game rồi đấy lại vào được khu à mình được vào được khu liên tục nha các bạn chơi chơi chơi chơi chơi chơi mình chưa kịp ăn cuộc nổi vô luôn nó nó bom chính luôn ngôi sinh một ạ à. quá cái tèo ok lần này thì mình vẫn sẽ tiếp tục mình đặt niềm tin vào con sinh hai nha mình ăn con sinh hai này 227 triệu nhá mình sẽ đặt niềm tin vào nó mình ăn mình di chuyển mình ăn con này này nhá ok dịch chuyển này quả cầu này rồi thanh niên kêu quả cầu theo nữa chứ what the hell xin trời ơi hai sao không có đồ rồi các bạn ơi thì chắc là clip này được món đồ ok rồi thì được khen thằng là ok rồi đấy giờ thì mình sẽ bạn sẽ xô cô vô mình đi kẽ nha trời ơi mấy này đánh nhanh thế thì mấy con năm mới thì mình thấy là nó làm màu thôi chứ nó đâu ăn đâu các bạn trừ mấy con năm mới mà sử dụng sách ờ, micro các bạn thì mới ăn được thôi chứ còn sách bình thường thì mình nghĩ không ăn nổi đâu Ui sinh ba này có gì không trời khỉ lên bom luôn à gác vậy nhưng mà không chết ôi trời ơi chịu ấy kẹp thế này thì chịu ok thì video của mình đến đây thôi nha các bạn các bạn xem video của mình thì cho mình xin một like đăng ký kênh nha và tham gia game quay thì nhớ đổ có bước nha xin chào hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha bye bye